sơn nhốt con khỉ già phải nhờ phân tổ ra tay dằn bùa đông chốt ờ, ờ, ờ. khỉ nằm im re mai sao số khỉ gặp lên có thầy quyên trang gớ ngay là bùa bắt quái kỳ ta thoát nạn rồi từ đó quyết tâm tu hành để cùng bắt giới sa tăng theo thầy dương phó một lòng thỉnh kinh hôm sau kinh đã tỉnh xong khỉ về thủy liêm pang